thân thể ở trong lao tinh thần ở ngoài lao muốn nên sự nghiệp lớn tinh thần càng phải cao thà chết chẳng cam nô lệ mài tung bay cờ nghĩa khắp trăm miền người thoát khỏi tù ra rừng nước qua cơn hoàn nạn tỏ lòng ngay người biết lo âu ưu điểm lớn nhà lao mở cửa